Anh đâu muốn xa con phố ta đã yêu Nơi ấy hẹn hò đôi ta chuyên trò Nơi ấy đã từng đón đưa em từng chiều tới trường Khi ấy em còn tóc xanh Anh đâu muốn xa tâm hồn anh hứa sẽ về với